Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, bà Trương Mỹ Lan gia cố thêm thành trì bảo vệ. Cho đến nay, nhiều người đánh giá vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án lạ lùng nhất bởi tính chất rất phức tạp của nó. Đây là vụ án duy nhất của Bộ Công an phải thừa nhận là vụ án khó vì có nhiều người đột tử. Cho tới nay, đã có 4 cái chết liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, một cái chết mở ám cách đây 8 năm cho thấy ngay cả quan chức cấp cao nhất của Bộ Công an chưa chắc gì đã an toàn. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Thực tế cho thấy cuộc chiến giữa bà Trương Mỹ Lan và Bộ Công an đang diễn ra tại hai mặt trận. Mặt trận nổi và mặt trận chìm. Mặt trận chìm chính là những bàn tay bí ẩn làm nên những cái chết rất bí ẩn. Công tác điều tra luôn phải đảm bảo bí mật nhưng không hiểu sao bên ngoài những cái chết xảy ra và ông Tuân Sô đã lên truyền thông thừa nhận là công tác điều tra đang gặp khó khăn vì những vụ đột tử ấy. Như vậy thì cái chết chỉ là sự kiện, tuy nhiên những tổ chức nào, những nhóm bí mật nào đã làm gì để gây ra những cái chết đấy thì hoàn toàn bí ẩn. Có khi cả Bộ Công an còn không nắm được thì nói gì đến dư luận xã hội. Nếu Bộ Công an nắm được thì họ đã không để những cái chết đó diễn ra nhanh chóng đến như thế mặt trận nổi chính là cuộc chiến pháp lý. Đó là vấn đề điều tra buộc tội từ phía Bộ Công an, còn phía bà Trương Mỹ Lan thì tìm kiếm những luật sư giỏi để bảo chữa cho mình. Về tiền thì bà Trương Mỹ Lan không thiếu nên việc mời những luật sư giàu kinh nghiệm, thậm chí là thuê một đội luật sư đông lúc cũng không phải là vấn đề đối với bà chủ Vạn Thịnh Phát. Vào ngày 7 tháng 11, bà Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã mời 4 luật sư bảo chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết ông cùng luật sư Giang Hồng Thanh vừa nhận lời bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan. Trước đó, hai luật sư Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng được cơ quan cảnh sát điều tra cấp giấy thông báo đăng ký bảo chữa cho bị can Trương Mỹ Lan. Hiện nay, các luật sư đã được cơ quan điều tra tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục tham gia buổi lấy cung. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan đang gia cố thành trì bảo vệ pháp lý cho mình. Theo cáo buộc, bà Lan cùng ba bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Vinjoy, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Biểu Phương, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt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 là dễ dàng. Chỉ mới đấu với một doanh nghiệp thân hữu của ông Lê Thanh Hải mà Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đã phải vất vả như thế nào. Không biết liệu ông Tô Lâm có giúp ông Trọng lần ra những sai phạm của ông Lê Thanh Hải khi làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hay không khi ông chỉ đạo nhiều quyết định giao đất cho bà trùm Vạn Thịnh Phát một cách hết sức mở ám. Đây là hình ảnh Bộ Công an thừa nhận vụ án Vạn Thịnh Phát chính là một vụ án rất khó. Có lẽ còn lâu lắm mới có một cá nhân hay tổ chức nào mà quyết đấu với Bộ Công an như bà Trương Mỹ Lan. Vụ án này thử sức khả năng phá án của ông Bộ Công an như thế nào. Và việc bắt một người dân thấp cổ bế họng để điều tra thì dễ. Nhưng bắt một chủ tịch tập đoàn lớn có giới tiếng chính trị trong và ngoài nước như bà Trương Mỹ Lan thì đấy quả là một thách thức to lớn đối với ông Tô Lâm và Bộ Công an. Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến mới nhất của đại án này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nam Bộ biến căng, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét Kiên Giang có bị sới hay không? Miền Nam có hai vùng, đó là miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hiện nay cả hai vùng này đang bị bão Thanh Trừng càn quét. Tại Đồng Nai, vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hàng loạt quan chức của tỉnh vào trong lò. Vụ nhận hối lộ cách đây hơn 6 năm đã bị khôi lại làm cho hai người quen của ông Lê Hoàng Quân từng giữ chức bí thư và chủ tịch tỉnh cũng phải vào lò. Có thể nói Đồng Nai là tâm điểm của cả khu vực miền Đông Nam Bộ chịu bão thanh tra quét qua. Sau Đồng Nai chính là Bình Dương cũng là tỉnh bị khui ra khá mạnh với cựu bí thư Trần Văn Nam phải vào tù. Đây là hình ảnh Đồng Nai đang bị quét rất nặng. Tại Sài Gòn thì rất nhiều vụ án bị khui ra lớn nhất hiện nay là vụ Vạn Thịnh Phát. Người dân hy vọng ông Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát, sau đó đánh tiếp vào Lê Thanh Hải, bởi nếu không có bàn tay nâng đỡ của ông Lê Thanh Hải thì Vạn Thịnh Phát không thể lớn mạnh đến như thế. Với lại bứng được ông Lê Thanh Hải khỏi nhà và quẳng vào tù thì hai nhân vật khác là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa cũng sẽ ngã nhào theo. Tuy nhiên hiện nay Bộ Công an đang gặp phải một đối thủ vô cùng xương sầu những cái chết bí ẩn làm cho Bộ Công an mất đầu mối quan trọng để khai thác. Cũng vậy, theo lời ông Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an thì bộ này quyết tâm triệt phá vạn thịnh phát. Sự quyết tâm này là có thành hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Hai tỉnh miền Đông Nam Bộ đã bị cản quét mạnh, giờ đến các tỉnh miền Tây, đầu tiên là tỉnh An Giang, nơi ông Đinh Văn Nơi từng làm giám đốc công an tỉnh này đã có đến 27 người đưa vào diện kỷ luật và thậm chí có một số người bị cách chức. Điều đáng nói là khi ông Đinh Văn Nơi rút khỏi An Giang thì báo Thanh Trừng mới ập đến. Nhiều người đang hóng xem ông đại tá mạnh mẽ Đinh Văn Nơi có dính tiêu cực gì tại tỉnh này hay không. Hiện nay thì chưa thấy có dấu hiệu gì về ông Nơi cả. Đây là hình ảnh Sài Gòn đang bị quét An Giang bị kỷ luật hàng loạt xong thì đến Đồng Tháp, tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 11, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban đã cho kỷ luật Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp liên quan đến phòng chống dịch trong bản kết luận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy trách nhiệm Ban cán sự Đảng, Ủy và Nhân dân Đảng ủy Nhân dân Đồng Tháp đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch. Để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của tỉnh này. Với chiến dịch đốt lò mạnh như hiện nay, nhiều người dự đoán sẽ có thêm nhiều tỉnh khác của cả khu vực miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ sẽ dính vào cơn bão thanh trừng này. Sẽ có một tỉnh được nhiều người chú ý nhất đó là tỉnh Kiên Giang nơi được xem là thánh địa của gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh này nhưng thời đó rất xa, khó mà hỏi tố nếu có sai phạm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, làm bí thư tỉnh này từ năm 2015 cho đến 2020. Đó là thời kỳ mong Trọng muốn soi nhất. Đây là hình ảnh bao giờ thì bão lại quét qua Kiên Giang lần nữa đây. Thực ra, ông Nguyễn Thành Nghị từng bị kỷ luật về sai phạm đất đai tại Phú Quốc vào tháng 8 năm 2020, ông Nghị bị kiểm điểm. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, ông Nghị được điều chuyển ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Lần kỷ luật của ông Nghị là một vết tích mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể khui ra bất kỳ lúc nào. Hiện nay có vẻ như Nguyễn Phú Trọng đã buông xuôi trường hợp của Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, quân tủ tử trả thù 10 năm chưa muộn, nên cũng có thể ông Trọng sẽ cho hồi tố nếu ông cảm thấy có thể làm được. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Kiên Giang có bị sới lại hay không.